Nguyện từ diệu hướng vân nghe biên mạng thập phương giới cũng dường nhất thiết Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thanh hiền duyên khởi quang minh đài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 Pháp Phật thật nhiệm màu, cứu giúp chúng sinh thoát ly khổ lụy, khiến cho chúng sinh đạt được an vui lợi ích. Duyên này, ngày 26 tháng 8 năm nhâm dần là ngày kết mạng Pháp Đàn Lương Hoàng Bảo Sám. Chúng con thiết nghĩ Pháp Đàn thành tựu nghiệp chướng phần nào điệt được tiêu trừ thiên chúng hoan hỷ mọi người an vui hết thảy đều là nhờ hồng ân của tam bảo nhờ vào sự ủng hộ của hết thảy các đức hộ pháp chư thiên thiện thần thời gian pháp đàn lương hoàng bảo sám diễn ra quý phật tử cùng các thiện nam tín nữ đã phát nguyện xả thí tịnh tài ái vật thành tâm sắm sửa trai nghi phẩm vật tác phúc cúng dường tam bảo và bạch tỉnh chưa tăng chúng con tác lễ trai đàn chẩn tế thí thực cho các chúng trong cõi tâm linh nương oai lực tam bảo chúng con xin thỉnh hết thảy các chúng chư thiên chư thần chư linh thần hộ trì cùng hết thảy các chúng hữu duyên đã được chư tăng ni Phật tử bạch thỉnh về pháp đàn. Giờ này nương oai lực tam bảo, chúng con xin thỉnh tất cả các chúng vừa kể trên đồng vân tập về đàn tràng để thọ phần vật thật hiến cúng và phúc báu phát sinh từ pháp đàn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 con xin cùng thỉnh chư đại đức tăng an tọa tại bàn chứng minh. Đại à, tế đại à, bi à, nghe chúng nghe sinh đại à đại à dạ kiêu ha sáng người dùng ngã trang nghi mê chúng ngã con chỉ tâm thành đảnh lệ chỉ tâm ma đảnh lệ tất cả chư phật ba đời tuột con nghe khóc ma pháp giới chi tâm đặt na lệ pháp hiện tánh ờ, ba phật nghe bồ ngờ sư thích nói. Xin thỉnh toàn thể đại chúng đồng an tọa. Khải tịnh mười phương chư Phật phóng quang ứng dáng đàn tràng chứng minh và gia hộ cho chư tăng chúng con được triệu thỉnh đặng đặng các chúng chư thiên chư thần chư linh thần hộ trì cùng các công linh đã được chư tăng ni phật tử bạch thỉnh về pháp đàn lương hoàng bảo sám và trai đàn chuẩn tế hôm nay kính mong tam bảo chứng minh gia trì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 đầu tháng nghiệp giáng tà đọa vô vàng thương đau nương nhờ phật lực nhiệm màu cũng dường tiết lệ vong cầu về đây pháp lực khai hồi thế cháy diện nhiên sở thống ra tay cứu nàng nguyện nhờ năng lực tăng đoàn và dạ đà bí mật chân ngôn thọ trì cô hồn các chúng quy mau mau tựu vì trái đàn thỉnh kinh nam mô vân lai tập bồ tát nam mô vân lai tập bồ tát nam mô vân lai tập bồ tát ma Phật tử trên khắp mọi miền lập đàn phổ thí dâng lên tâm ờ, thành để bóng hồn có nơi quy hướng nghe nương Phật đà pháp bảo chư tăng cũng là sám hối ăn năn nghiệp xưa lỗi cụ giảm tâm tu trì giác hiểu Phật là chân hạnh phúc Đường tà mê là trốn khổ đau Nương nhờ Pháp Phật nhiệm màu Lập đàn sám hối chuyển báo nghiệp ta dốc lòng thành ăn năn cải đổi soi tâm mình cải hội nghiệp xưa từ nay phát nguyện xin chừa tu nhân tích đức sớm chưa khắc lòng lại có lời chiếu hồn tình thình tiếc chữ vong linh bỏ màng thiên tai gái trai dạ che mãn duyên oan khiến dịch bệnh hữu duyên thịnh về kể ra ai chẳng có phần nghiệp duyên quả khổ phần mình phải vướng chế tăng này lập đàng phổ tế chúng hữu duyên từ đến nghe kinh hệ vọng lên nơi hỡi vọng lên nó về đây thọ huyền cơm thân nghiệp ác nhờ tu chuyển hóa duyên đủ đầy quả mới tròn nên tăng nay chỉ dần căn nguyên cõi dưỡng gian đó hiển nhiên rõ ràng ơn đức phật lời vàng khuyên nhủ dạy chúng sinh tín thủ cho hay nhân lành quả phúc vui thay ác nhân quả khổ đóa đầy hòa mang hỡi ai mong kết quả lành xem cơ mầu nhiễm muôn phần không xa Muôn xét lại cho hay nghiệm trước Hiện thọ đây thấy được tỏ tường Muốn cho kiếp nữa về vãng Sự hành trì phải sửa sáng ờ, từ giờ Ba ngày qua chúng vong tề tều Về Pháp đàng sám hối án năng Nghiệp xưa tội cũ tiêu dần nay thời Phật Pháp muôn phần kính tin giờ đây giác ngộ chính mình siêng tu thánh đạo sớm xin cõi lành đàn trang nay đã trang nghiêm nhân dân phật tử trọn niềm kính tin Hỡi này các chúng vong linh quỷ thần thiên chúng ẩn mình lắng nghe tám phán chiều thịnh tiêu về tùy nơi an trụ chứng chi thủ đà Giờ này xin mời đại diện quý Phật tử quỳ gối dâng hương hoa thỉnh. nhất tâm mê nhất tâm điều thịnh sở phen ngô sở phen triều thịnh hương hoa nghênh nó hương hoa thịnh nam mô sa ba giáo chủ điều ngự phật Sư Thích Ca Mâu Ni ngưỡng nguyện Đức Từ Tôn từ bi phong ngọc ngào quang nhiếp đồ đặng đặng các chúng chư thiên chư thần chư linh thần ngộ trì cùng các vong linh đã được chư tăng ni phật tử bạch thịnh về pháp đàn lương hoàng bào sám và trái đàn chừng tế hôm nay Giờ này hồn vách chư vị ở ờ, nơi nào nghe chưa tăng triệu tình nương ngoại lực Phật hôm nay giờ này mau mau đồng vào trong nghe tâm triều thịnh nhị phan triều thịnh hướng hoa anh hướng hoa đây lại thịnh nam mô minh giáo chủ đại từ đại bi đại nguyện cứu bạt minh đồ bổn tôn địa tạng vương bồ tát ngưỡng nguyện đức bồ tát từ bi phóng quang nhiếp độ đằng đằng các chúng chư thiên chư thần chư linh thanh hộ trì cùng các vong linh đã được chư tăng ni phật tử bật thỉnh về pháp đàn lương hoàng bảo sám và trai đàng trần tế hôm nay giờ này hồn phách chư vị ở nơi nào nghe chư tăng triều thỉnh nương oai lực bồ tát hôm nay giờ này mau mau đồng vào trong pháp hồn Phật tử biết phải dâng hương hoa lên bàn. Nhân tâm ờ, nhất tâm triệu thình tam phen tam phen triệu thình hương hoa ngánh hương hoa đây lại thình Nam mô âm dương lưỡng lời linh thông sứ giả ngưỡng nguyện đức sứ giả từ bi tầm vong nhiếp độ đằng đằng các chúng chư thiên chư thần chư linh thần hộ trì cùng các vong linh đã được chư tăng ni phật tử bạch thính về pháp đàn lưỡng hoàng bảo sám và trái đàn trần tế hôm nay Hỡi hơi này các chúng giờ này hồn phách chư vị còn ở nơi nào Nghe chư tăng triệu tính theo tay sứ già Hôm nay giờ này mau mau đồng vào trong pháp hội dâng hương hoa thỉnh à, xin mời phật tử quỳ bên trái dâng hương hoa lên bàn chúng con này xin đường oai lực tam bảo oai lực của các đức hộ pháp bảo hộ đàn tràng để gia trị mực chú nguyện cho hết thảy chư vị chư thiên chư thần cùng hết thảy chương linh hôm nay nương theo oai lực thường chú mà được về trong pháp hội an ổn trong đàn tràng thỉnh chư tăng các miệng đồng lời gia trị mật chú Namo Namo Hari Hari Hari Anga Namo Hari Hari Hari Anga Namo Hari Hari Hari Anga Namo Hari Hari Hari Anga Namo Hari Hari Hari Anga Namo Hari Hari Hari Anga Namo Hari Hari Hari Anga Namo Hari Hari Hari Anga Namo Hari Hari Hari Anga Namo Hari Hari Hari Anga Namo mô đề di đà di đà di đà sa na ya mô bồ đề di đà di đà di đà ca ca na ya mô bồ đề di đà di đà di đà ca na ya mô bồ đề di đà di đà di đà ca na ya mô bồ đề di đà di đà di đà ca ca na ya mô bồ đề di đà di đà di đà sa na ya mô bồ đề di đà di đà di đà ca na ya mô bồ đề di đà di đà di đà ca ca na ya mô bồ đề di đà di đà di đà sa na ya mô bồ đề di đà di đà di đà ca ca na ya mô bồ đề di đà di đà di đà sa na ya mô bồ đề di đà Hari Hari Dharanaya Mo Hari Hari Hari Dharanaya Mo Hari Hari Hari Dharanaya Mo Hari Hari Hari Dharanaya Mo Hari Hari Hari Dharanaya Mo Hari Hari Hari Dharanaya Mo Hari Mo Hari Hari da di da di da ga ga da ya mo mo re di ya di da di da ga da ya mo mo re di ya di da di da ga ga da ya mo mo re di ya di da di da ga ga da ya mo mo re di ya di da di da da da ya mo mo re di ya di da di da da da ya mo mo re di ya di da di da ga ga da ya mo mo re di ya di da di da da ga da ya mo mo re di ya di da di da da ga da ya mo mo re di ya di da di da da ga da ya mo mo re di ya di da di da da ga ya mo mo re re ya re ra re ra ra ya mo wo re re ya re ra re ra ra ya mo wo re re ya re ra re ra ra ya mo wo re re ya re ra re ra ra ya mo wo re re ya re ra re ra ra ya mo wo re re ya re ra re ra ra ya mo wo re re ya re ra re ra ra ya mo wo re re ya re ra re ra ra ya mo wo re re ya re ra re ra ra ra các chúng được về trong đàn tràng của các Phật tử nhất tâm đảnh lễ Tam Bảo. Chi tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo nhất ngã bài Xin mời quý Phật tử đồng an tòa. Thịnh hết thảy các chúng tùy xứ an trụ. Kính thỉnh mười phương tam bảo Phóng quang ứng dáng đàn tràng Gia hộ cho chúng con chú nguyện Cho nước này biến thành cam lồ để sái tịnh lên hết thảy chư thiên chư thần cùng chư hương linh đều nhờ nước này mà được thanh lương tươi mát Bồ Tát Thuyết giả Bạc Công Đức Thuyết Tư Thiên Chân Tiếng tay chúng sanh nghiệp cầu trần biển nhập tỳ lô hoa tăng giới Cả trung vô sự bậc siêu luân Tùy bước tay tùy diệu cực pháp thân Trần bất nhiễm trần phong tán từ kỳ quyến trư nội ngoại đàng đích đàng tràng Sai có một nhi tạng dương xuân khuyên huệ bán nghĩa thành tịnh đồ Sự vị đạo nội ngoại trung giang vô trượt huệ Thành pháp mô huyền tổng thanh lương Bồ Tát nghe liễu đầu cam lộ thủy năng lên nhất trích biển thập phương tin chuyên tổ huệ từng quyến trừ phù sai đoàn tràng tức tân nó tình nó dương nó chi tình nó thùy nó biển nó sai nó tâm mà thiên nơi à. tịnh không bát đứng lời diện tội tâm đà ra ni nam mô an đà đắng đà đà đà nam mô a di đà tôi tam ra ya bồ đề tam đoàn bà ya ma tam đoàn bà ya ma ca ru ni ca ya tam bằng la bằng về chỗ đăng na đăng tòa nam mô thân kia lần đoại mong ma đi ya bà lô kiên chế thân bà ra lăng đà ba nam mô na ra cường chi đi ma bằng đa sa mi tam ba ta do yu bằng a ti dân tam ba tam la bà ya ma bằng đầm đầu đăng địa tán ba lô e lô ca đề ca ra đề di e đi ma bồ đề tam đoàn tam ba tăng ba ma ra ma ra ma e ma e đi đa dân tu la lối mong đồ lo đồ đồ văn gia gia đê ma văn gia gia đê đa đa đa đa đê đi đê tăng văn đa gia gia đa gia đa ma ma văn ma đa mùng đê lệ ê ê tăng na tăng na đa tăng văn đa gia lời văn gia văn gia văn đa gia gia hồ lo lô ma đa hồ lo lô ê đi sa đa ta đa tăng đê tăng đê tô đô tô đô bồ đề gia bồ đề gia bồ đa gia bồ đa gia di đê đi gia na ra cưng đi đi đi sang đi na ma gia ma na sa ma tăng đa gia sa ma ma tăng đa đà già sa ba tân đà du nghệ tân ba già sa ba na đa kinh trì sa ba ma đa na đa sa ba tân đa tăng a phụng ke già sa ba sa ba ma tân đà ya sa ba già kiến ra tân đà già sa ba ba đà ma yên tân đà già sa ba na đa kinh trì văn già đa già sa ba ma ba lời tăng tiến ra già sa ba nam mô an ra na đa già già nam mô a di đà ba lô kiên đế tướng bằng đa già sa ba tân thiện đua bằng đa đa bằng đa già sa ma tân điện đô mang đa đa bàn đà sa ma tân điện đô mang đa đa bàn đa ya sa ma tăng tam đa đa ya ya sa ma tăng đa đa ya đa sa ma tăng đa đa ya đa sa ma tăng đa đa ya đa sa ma tăng đa đa ya đa sa ma tăng đa đa ya đa sa ma tăng đa đa ya đa sa ma tăng đa đa ya đa sa ma đời đều dài hết rửa sạch lòng trần phát tâm thành nay sướng vâng đại cầu dài kết dài kết dài kết dài hoàn kết oan trái nghiệp xưa đều dài hết trăm nghìn vàng kiếp dài hoàn tu vô lượng vô biên được dài thoáng dài hết chiêng nén tội quyền được vãng sanh liếng trì hồi liếng trì hồi lớn nguyện tương phụng vô lượng bồ đề quyết chẳng lui ôm si lâm ôm bồ lâm diệt kiếm tra kiếm tra tăng kiếm tra ngô kiếm vì như dài kiếm tra chúng bất dự như kết kiếm tra ôm cường trung cường các sung cá ma hồi lý hữu thủ luật na hệ dạy oan gia lìa thân mình trí tuệ mênh mông lên bờ giá nam mô dài oan kết bồ tát nam mô dài oan kết bồ tát dài oan kết bồ tát ma giờ này thỉnh chư tăng cùng toàn thể đại chúng cùng tùng kinh thỉnh hết thảy các chúng trong cõi tâm linh đồng nhất tâm lắng nghe kinh phật thỉnh đại chúng giờ kinh bài Kinh Ngạ Quỷ Ngoài Bức Tường, trang 71 Kinh chuyện ờ, ờ, Ngà quỷ ngoài bức tường bậc đạo sư kể chuyện này trong khi xa trên của đức thế tôn ấy do bà mẹ khác sinh ra bèn suy và khi trở về nhà vua hài lòng ban cho vì một điều ước phán bảo hãy chọn thứ gì càng vương nhi muốn ba vì tội chúng thần nhị ước mong ngậu cần đức thế tôn nhà vua từ chối phán ấy chọn thứ khác ba vì tội chúng thần nhị không mà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 ba ngày sám hối vừa qua. Các vị nên biết, Pháp Đàn Lương Hoàng Bảo Sám là một pháp hội sám hối vô cùng thù thắng. Những ai tham dự Pháp Đàn với tâm chân thực sám hối thì chắc chắn đều được lợi ích và chuyển hóa tâm thức giải trừ oan khiên và tội lỗi ác nghiệp của mình được tiêu diệt Chư vị có thắng duyên được về Pháp Đàn tu tập sám hối thì chư vị phần nào cũng cảm nhận được lợi ích to lớn này, đúng không? Trong Pháp Đàn này, hôm nay có rất nhiều cái Phật tử do nhờ học hiểu được Phật Pháp, tin chắc vào nhân quả, nương vào lời Đức Phật dạy và thấy được tội lỗi ác nghiệp của mình đã gây tạo làm cho chúng sinh và chính mình cũng phải bị đau khổ. Nên đã thành tâm ăn năn sám hối, phát nguyện cúng dường tam bảo, hồi hướng đến các vong linh và tri ân à, đến các chúng chư thiên, chư thần linh hộ trì. Cũng vì chính vì lý do đó cho nên hôm nay là ngày kết mạng Pháp Đàn Chư Tăng được sự chỉ dạy trên Sư Phụ theo lời thỉnh cầu của các quý Phật tử cùng bà con nhân dân. Tác lễ chuẩn tế cầu siêu độ cho hết thảy các chúng hữu duyên được về trong Pháp đàn hôm nay. Thì Chư Tăng cũng mong các chúng về đây hôm nay à, hoan hỷ nhá, khởi được cái tâm hoan hỷ rồi thọ nhận cái phường phúc báu mà các tín chủ đã hồi hướng cho các vị rồi đấy nhá rồi các vị đặc biệt là các vị phải xả đi nhá cái tâm oán kết với các tín chủ rồi cùng nhau phát nguyện nương tựa tam bảo tu hành để đạt được an vui lợi ích nhá vừa rồi à, các vị à, cũng được chư tăng và đại chúng ở đây à, tụng đọc cái bài kinh chuyện ngạ quỷ ngoài bức tường thì à, qua cái câu chuyện này chư vị phần nào cũng hiểu ra được cái sự thấm thía đau khổ và phần nào cảm nhận và thấy được sự chờ đợi hồi hướng phúc báu cho đám vong nhân trong suốt thời gian 92 kiếp chúng ta thấy quả thực rất là lâu xa đúng không vì sao đọa lạc là do cái nguồn tâm cái nguồn tâm đố kỵ tham lam bất kính phật và chúng tăng mà phải chịu muôn vàng thống khổ nơi địa ngục và ngạ quỷ mà nó dai dẳng trong suốt 92 kiếp thật là quá đau khổ. Và từ bài kinh này đã giúp cho chúng ta hiểu được rằng cái kiếp quỷ đói quả thực rất là quá lâu xa để chịu cái sự đói khổ cùng tột. Và cái điều chúng ta hiểu tiếp theo đó là nơi thế giới tâm linh, cái sự thọ dụng của họ chính là phúc báu, chính là phúc báu. Hôm nay đàn tràng khai mở, phẩm vực, à, trang nghiêm, thanh tịnh như thế này là sự kết tinh từ lòng thành kính của các tín chủ học, hiểu được nhân quả nghiệp báo mà phát tâm cúng dường, phát khởi được tâm từ bi mà thiết lễ cúng dường cho các vị. Nhưng phẩm thực này để các vị được hưởng thì phải nương vào cái oai lực của Tam Bảo và phải nhờ cái năng lượng từ cái phúc báu các vị mới hưởng được. Đấy, nhá. Chúng ta hiểu cái điều thứ ba là chúng ta gây ác nghiệp với Tam Bảo thì quả thực là quả báo không thể so lường được. Vì Tam Bảo là cái nơi tôn kính và cao tột nhất trong tam thiên đại thiên thế giới này. Không có gì mà so sánh với Tam Bảo cả. Cung kính và cúng dường Tam Bảo thì chúng ta sẽ hưởng được cái phúc báu vô cùng thù thắng và ngược lại. Bất kính, ác hại, vô ơn, làm tổn hại đến Tam Bảo thì khổ đau vô cùng kịch liệt và đáng sợ. Và cái điều cuối cùng để chúng ta thấy chỉ có tam bảo mới cứu được, mới cứu được cái sự đọa đầy đau khổ của các chúng vong linh. Và đối với quý Phật tử, khi chúng ta làm phước báu, thì chúng ta phải hướng tâm, hồi hướng phúc báu của mình làm ra, hồi hướng cho gia tiên, tiền tổ của chúng ta. Nếu mà chúng ta tu tập, làm bao nhiêu phúc báu mà chúng ta gì? Không hướng tâm, đến các vong linh thì họ cũng gì không hưởng được như đức vua bình xa khi mà làm phước ông không nghĩ đến ông không hồi hướng đến gia tiên của ông đến thân bằng quyến thuộc của ông cho nên các chúng vong linh ngạ quỷ mới than vang sầu khổ đấy nhá và bài kinh này câu chuyện này là mài là một bài học vô cùng sâu sắc cho chúng ta và ngay cả các chúng trong cõi tâm linh nữa Chúng ta thấy chỉ vì tham ăn một chút, lòng đố kỵ chi phối một chút thôi và có hành vi nổi lửa đốt trai đường, bất kính với Đức Phật và chưa Tăng. Cái việc làm chúng ta thấy diễn ra trong một thời gian rất là ngắn thôi. Nhưng cái giá đắt cho hành vi tội lỗi này thì vô cùng khốc liệt, đắng cay và dai dẳng. Và hôm nay chắc chắn cũng có rất là nhiều các chúng vong linh ngạ quỷ do ác nghiệp, bất kính tam bảo mà nhiều kiếp đọa lạc. Hôm nay cũng có duyên về đây. Ba ngày chưa tăng cùng các Phật tử sám hối các vị có duyên về đây được nghe lời kinh sám hối vô cùng thống thiết của các bậc thánh viết ra mà cảm nhận sự cấu uế tội lỗi của tâm mình và chưa vị biết được cái gốc của tội lỗi không ngoài gì? À, không ngoài ba nghiệp, đó là thân miệng ý. Mà cái động cơ, cái động cơ chính thúc đẩy không ngoài cái tâm này. Cái tâm nó là chính. Cái tâm là gốc để quyết định mọi hành vi mà kết quả của nó là thăng lên hay đọa xuống. Và cái pháp mầu nhiệm nhất đó chính là pháp sám hối mà phải sám hối chân thực nhất vẫn là gì? vẫn là nơi tâm. Cho nên vậy Cổ đức mới có câu Tội từ tâm khởi đem tâm sám Tâm được tịnh thì tội liền tiêu Tội tiêu tâm diệt cả hai không Thế ấy mới thực là chân sám hối Pháp đàn kết mãn Niềm vui được phát sinh Mọi người đều hạnh phúc Chắc hẳn các vong linh Cũng đều được tái sinh về cảnh giới an lành Phần nhiều À, được thoát cái cảnh khổ đau. Hôm nay các vị về đây được kết duyên với Pháp Đàn, kết duyên với Tam Bảo. Đấy là một tháng duyên. Từ cái tháng duyên này các vị sẽ làm cho tháng duyên của mình được tăng trưởng bằng cách nương tựa Tam Bảo, ủng hộ Phật Pháp và à, gia tâm tu tập để cho à, cuộc đời của mình được à, siêu sinh về cảnh giới an lành và đặc biệt nhất là gặp được chánh pháp tu tập để đạt được thánh quả với hoài bảo của chư Phật mong muốn chúng ta như thế. Chư Tăng mong rằng các vị sẽ tinh tấn và tinh tấn hơn nữa để đạt đến an vui, giác ngộ và hạnh phúc. Bây giờ, Chư Tăng sẽ hướng dẫn cho các vị sám hối. Trong ba ngày vừa qua, các vị hiểu phần nào về pháp sám hối rồi, đúng không ạ? Thế thì sám hối có nghĩa là chúng ta ăn năn đối với các lỗi cũ mà mình để đã gây ra. Và trong cái phần sám hối này, chúng ta phải phát khởi được cái tâm, tức là cái tâm của mình phải hối hận được à, với những cái lỗi lầm mình đã gây tạo và quyết sửa đổi cái lỗi lầm đó và quyết từ nay à, sẽ không tái phạm vào những cái lỗi lầm đó nữa nhá và nguyện sẽ tu tập để đoạn trừ các cái ác nghiệp nhé. Thì à, trong những ngày qua, à, những lời kinh à, trong kinh văn đã nói rất nhiều về những tội lỗi và cách sám hối. Thì bây giờ hết thảy các chúng à, vong linh nương tâm à, theo chư tăng cùng các Phật tử và để à, sám hối các ác nghiệp tội lỗi của mình để được cho tâm mình được thanh lương mát mẻ nhé.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 Kể từ vô thủy kiếp trước cho đến ngày hôm nay Kể từ vô thủy kiếp trước cho đến ngày hôm nay Do vô minh che lấp chân tính Do vô minh che lấp chân tính Khiến chúng con điên đảo lầm mê Khiến chúng con điên đảo lầm mê Chấp ngã chấp nhân Chấp ngã chấp nhân Chấp cảnh giới thân tâm này có thật Chấp cảnh giới thân tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi hoặc từ vô thủy kiếp trước hoặc từ vô thủy kiếp trước chúng con đã từng bất tin kính tam bảo chúng con đã từng bất kính kính tam bảo phá hủy chùa chiền phá hủy chùa chiền thiêu đốt kinh tường thiêu đốt kinh tường chửi bới tăng ni chửi bới tăng ni hoặc ở tại gia hoặc ở tại gia chúng con bất hiếu kính với cha mẹ chúng con bất hiếu kính với cha mẹ bất thủy chung với vợ chồng bất thủy chung với vợ chồng bất nhân nghĩa với anh em bạn bè bất nhân nghĩa với anh sát hại vô lượng chúng sinh sát hại vô lượng chúng sinh không có lòng từ tâm thương xót không có lòng từ tâm thương xót vu oan giá hòa cho người vu oan giá hỏa cho người gây thù kết oán với vô lượng chúng sinh gây thù kết oán với vô lượng chúng sinh đối với các bậc hiền thần đối với các bậc hiền thánh chúng con khởi tâm não loạn vu báng chúng con khởi tâm náo loạn vu bám từ nơi ba nghiệp thân miệng ý từ nơi ba nghiệp thân miệng ý chúng con gây ra vô lượng ác nghiệp chúng con gây ra vô lượng ác nghiệp thân con sát sinh trộm cắp tà dâm thân con sát sinh trộm cắp tà dâm miệng con nói dối nói lời độc ác miệng con nói dối nói lời độc ác nói lưỡi đôi chiều nói lời theo dệt ý con tham sân si lừng lẫy ý con tham sân si lừng lẫy tất cả vô lượng vô biên tội lỗi ác nghiệp như thế tất cả vô lượng vô biên tội lỗi ác nghiệp như thế hôm nay đối trước mười phương tam bảo hôm nay đối trước mười phương tam bảo hiền tiền chư tăng hiền tiền chư tăng chúng con tha thiết chí thần chúng con tha Cầu xin sám hối Cầu xin sám hối Nguyện dứt tất cả các việc xấu ác Nguyện dứt tất cả các việc xấu ác Nguyện làm tất cả các hành lành Nguyện làm tất cả các hành lành Cuối xin tam bảo giám thần Cuối xin tam bảo giám thần Từ bi gia hộ Từ bi gia hộ Khiến cho chúng con Khiến cho chúng con Tội diệt phúc sinh Tội diệt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 Vừa rồi hết thảy các chúng trong cõi tâm linh đã được sám hối các ác nghiệp của mình. Hôm nay, Chư Tăng sẽ giúp cho các vị được nương tựa Tam Bảo vì tình thương mà giúp cho các vị nương vào ba ngôi quý báu. Vì trên thế gian này không có gì cao quý hơn bằng Tam Bảo. Vì tình thương mà trao cho các vị cái điều cao quý đó. Thế thì các vị phải hiểu thế nào là quy y tam bảo. Quy y tam bảo tức là chúng ta phát nguyện từ nay trở đi mình nương tựa vào tam bảo để học, hiểu, thực hành lời Phật đã chỉ dạy. Và tam bảo gồm có Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo Đức Phật, Ngài là người đã tu hành và đã thành tựu viên mãn trí tuệ và đức hạnh. Ngài có đầy đủ lòng từ bi, tự mình đã giác ngộ và giúp cho người có duyên, đang và sẽ giác ngộ, giải thoát khỏi khổ đau. Và Pháp, Pháp là chân lý, mà chân lý phát xuất từ khiêm khẩu kim khẩu của Đức Thế Tôn, Ngài đã thuyết ra để giúp cho muôn loài chúng sanh được hạnh phúc. Những ai phát nguyện thực hành những lời dạy của Ngài thì sẽ được an vui, giải thoát và người đó sẽ thoát khỏi những muộn phiền lo âu, những khổ đau trong hiện tại và tương lai cũng sẽ tiêu diệt, chứng đắc được niết bàn, hạnh phúc và giải thoát được như Đức Phật tăng tăng là đoàn thể tăng đoàn thanh tịnh là những người có chí hướng hướng đến những điều cao quý và những điều cao quý ở đây đó là gì đó là chân lý thoát khổ chư tăng phát nguyện tu tập thanh tịnh lấy cái lục hòa hướng đến để tu tập lấy giải thoát là mục tiêu để rèn luyện bản thân và giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đấy là mục tiêu. Và tăng đoàn thanh tịnh là những người phát tâm xả bỏ ái dục, ái luyến, chấp trước thế gian, cạo tóc xuất gia, đắp y trị giới, tu hành thanh tịnh. Chư Tăng nương theo Đức Phật và giáo pháp của Phật để tu hành cầu giác ngộ giải thoát. Đấy là ba ngôi báu mà các vị cần phải nương tựa, quy y mà nương nhờ. Đấy nhá, à, thì bây giờ à, các vị à, theo chư Tăng à, mà phát à, nguyện quy y tam bảo nhá. Chúng con kính tịnh Tam Bảo chứng minh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 Quy Phật Phúc Tuệ Tôn Quy Phật Phúc Tuệ Tôn Quy Pháp Ly Dục Tôn Quy Pháp Ly Dục Tôn Quy Tăng Chúng Trung Tôn Quy Tăng Chúng Trung Tôn Chúng con nguyện quay về nương tựa Phật Chúng con nguyện quay về nương tựa Phật Đấng phúc trí vẹn toàn nương tựa pháp giáo pháp dẫn con qua biển khổ nương tựa pháp giáo pháp dẫn con qua biển khổ nương tựa tăng tăng đoàn hòa hợp thân tình nương tựa tăng tăng đoàn hòa hợp thân tình phát nguyện tam kết Đệ tử chúng con quy Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục. Đệ tử chúng quy y pháp rồi khói đọa vào ngạ quỷ quy pháp rồi khỏi đọa vào ngạ quỷ quy tăng rồi khói đọa vào súc sinh quy tăng rồi khỏi đọa vào súc sinh lần thứ hai đệ tử chúng con quy phật rồi khói đọa vào địa ngục pháp rồi khỏi đọa vào ngã quỷ quy pháp rồi khỏi đọa vào ngã quỷ quy tăng rồi khỏi đọa vào súc sinh quy tăng rồi khỏi đọa vào súc sinh lần thứ ba đệ tử chúng con quy phật rồi khỏi đọa vào địa ngục quy Pháp rồi khỏi đọa vào ngã quỷ Quy tăng rồi khỏi đọa vào súc sinh Quy tăng rồi khỏi đọa vào súc sinh Phát nguyện tam bất quy Đệ tử chúng con quy Phật rồi Đệ tử chúng con quy Phật rồi Không quy trời thần quỷ vật quy pháp rồi không quy ngoại đạo tà giáo quy quy tăng rồi không quy y thầy tà bản ác quy tăng rồi không quy y thầy tà bản ác vừa rồi hết thảy các chúng trong cõi tâm linh à, đã được chư tăng cho các vị à, nương tựa vào ba ngôi báu thì à, đây là phúc duyên lành của các vị nhá bắt đầu từ nay các vị chính thức À, là đệ tử của Tam Bảo. À, thì từ nay cố gắng tinh tấn tu tập để làm cho à, tâm của mình được tăng trưởng vào thiện pháp nhé. Bây giờ à, chư tăng sẽ giúp cho các vị và sẽ đặt cho các vị pháp danh. Đối với các hương linh có duyên à, mới về trong pháp đàn à, ngày hôm nay, chư tăng đặt cho các vị pháp danh là thanh tịnh còn đối với các hương linh đã quy y rồi thì chư tăng vẫn ban cho chư vị pháp danh cũ. Pháp danh thanh tịnh tức là gì? Thanh tức là trong và tịnh tức là sạch. Tất cả hương linh, các vị phải tu cái tâm của mình cho trong sạch. Làm sao cho tâm của mình trong sạch, không để váy bẩn bởi những phiền não. Và cái thanh tịnh trong sạch đấy Nó hợp với tâm thể của mười phương chư Phật Trong sạch là cái điều rất cao quý Giới đức trong sạch nhá Các hương linh cố gắng giữ gìn cho tâm của mình được trong sạch nhá Còn đối với chư thần, chư thiên, chư thần à, Chư Tăng sẽ đặt pháp danh cho các vị là thiện hộ Thiện tức là khéo, và hộ tức là hộ trì. Thiện hộ tức là khéo hộ trì và thiện ở đây cũng có nghĩa là thiện lành nhá. Tức là bắt đầu từ nay các vị hộ trì những cái việc thiện lành, tức là thiện pháp nhá. Nhá. Khéo hộ trì những cái điều đó thì sẽ giúp cho các vị được tăng trưởng phước lành, các vị sẽ thoát được khổ đau nhá. Các vị nên hoa nghĩ với những pháp danh của mình nhé. Và tiếp theo, Chư Tăng sẽ giúp cho các vị phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề tức là gì? Tức là tâm cầu thành Phật, tâm độ tận chúng sanh. Dẫu các vị còn rất là đau khổ trong sinh tử luân hồi, nhưng các vị hôm nay phải dũng mạnh, hãy phát tâm rộng lớn. Chỉ duy nhất ngày hôm nay, phát khởi được tâm này và mai sau cũng phải phát khởi được tâm này nhá để kích thích cho cái tâm của mình nó hướng đến những cái điều cao tốt và đẹp nhất nhá mười phương ba đời chư Phật khi chưa thành tựu giải thoát các ngài cũng bị trầm luân sanh tử như chúng ta nhưng các ngài đã phát khởi được tâm niệm bồ đề và các ngài tấn tu cho nên các ngài đạt được giải thoát và chúng ta chúng ta cũng phải học tinh thần bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ ai kia là người mạnh mẽ thì chúng ta đây chúng ta cũng phải mạnh mẽ để khẳng định mình là người mình là người sẽ giải thoát vượt qua sinh tử luân hồi như các ngài nhé hôm nay hết thảy các chúng trong cõi tâm linh về đây hãy phát khởi thiện tâm nhé để tu tập tăng trưởng công đức lành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

Chư Bồ Tát, chư Thánh Hiện Tăng thường trụ ở khắp mười phương, chứng minh nhiếp trì và gia hộ cho chúng con tu hành, được thành tựu viên mãn. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam Mô Thượng Gia Hộ Bồ Tát Ma Tát. Vừa rồi hết thảy các chúng trong cõi tâm linh đã được phát tâm Bồ Đề, nay Chư Tăng sẽ giúp cho các vị để các vị được à, có cái công hạnh để các vị thực hành cái công hạnh này thì các vị sẽ được à, tấn hóa trên đường tu hành nhé. Thì à, hôm nay chư tăng sẽ giao cho hết thảy các vị công hạnh là tất cả cùng lấy việc biết ơn, đền ơn, tự mình thực hành và hướng dẫn mọi người nương tựa vào chính pháp để tu hành, giữ gìn giới pháp của Phật, hộ trì tam bảo, chuyển tải Phật pháp rộng khắp thế gian để cầu đạo vô thượng Bồ đề. Đấy là công hạnh của hết thảy các chúng. Chư Tăng mong các vị tinh tấn tu tập để cho mình và chúng sanh được an vui, giải thoát nhé. Chúng con xin nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, oai lực chư Bồ Tát, oai lực hòa hợp của thập phương Tăng gia trì. Chúng con xin chú nguyện phẩm thực thanh tịnh này cũng cho hết thảy các chúng, chư thiên chư thần, cùng các chúng hương linh có mặt trong đàn tràng ngày hôm nay. Nguyện cho hết thảy các chúng đều được thọ thực no đủ. Giờ này chúng con xin nhất tâm hiến cúng. Trường ờ, phép mô tựa nương chư Phật chân ngôn bí mật tối linh hương đăng phẩm vật kính dân chư thiên cùng với bao nhiêu chư thần cùng với cả hướng linh đà tịnh nào về đây thọ hướng đăng thành cơm canh lễ vật hiện dân trai đàng như pháp tịnh thanh cuồng dương kệ tụ quy tôn thân đế đầu duyên đành lệ thức cô chi ngạ kim sơn tăng đại chuẩn đệ duyên quyền từ bi tùy giáo điện tăng chi lệ vô lệ chuẩn đệ sa ba nam mô tăng đa nam tăng biểu tam bồ đề ôn chi nam tăng điện tăng chi lệ vô lệ chuẩn đệ sa ba nam mô tăng đa nam tăng biểu tam bồ đề cô chi nam tăng điện tăng chi lệ vô lệ chuẩn đệ trai trai đàn tinh khiển hương vị thơm ngon trong giáo pháp của đức như lai có từng chủ biên thực biến thuyết thánh đại chúng các miệng động lời nhất tâm trì tôn biên tận chân con nam mô tăng bản đa ca la bà lợi chi đề ánh tăng bà ra tam bà ra ông nam mô tăng bản đa tăng bà ra tăng bà ra ông nam mô tăng bản đa la bà lợi chi đề ánh tăng bà ra tam bà ra ông nam mô tăng bản đa ca la bà lợi chi đề ánh tăng bà ra tam bà ra ông nam mô tăng bản đa ca la bà lợi chi đề ánh tăng bà ra tam bà ra ông nam mô tăng bản đa ca la bà lợi chi đề tam bà ra tam bà ra ông nam mô tăng bản đa la lo di đề anh tâm bà ra tâm bà ra hồng phiên tuệ chân con nam mô tô rô bài giang tăng ai gia gia đang địa toán tô rô tô rô anh đau rô anh đau rô sa bà nam mô tô rô bài giang tô rô tô rô anh đau rô anh đau rô sa bà nam mô tô rô bài giang tăng ai gia gia đang địa toán tô rô tô rô anh đau rô anh đau rô sa bà nam mô tô rô bài giang tăng ai gia gia đang địa toán tô rô anh đau rô sa bà nam mô tô rô bài giang tăng ai gia gia đang địa toán tô tô rô tô rô an đao rô an đao rô sa ba nam mô tô rô vai ya rang ta ngai ya ya rang địa ta tô rô tô rô an đao rô an đao rô sa ba nam mô rô vai ya rang ta ngai ya rang địa ta tô rô rô an đao rô an đao rô sa ba vô cùng ya chân hoa ca nam tam ba ba vì nhớ đao an ca nam tam ba ba vì nhớ đao an ca nam tam ba ba vì nhớ đao an ca nam tam ba ba vì nhờ đao an ca nam tam ba ba vì nhờ đao an ca nam tam ba ba vì nhớ đao an ca nam tam tam ba ta việt nhật giáo chắc thương sắc hương à, à, mẹ về biển khắp cõi duy nguyện đằng đằng chư thiên chư thần lên chương lên về trong pháp đàn hôm nay nương ngoài lực tâm bào được thọ thực nó đủ nghe kinh thịnh pháp phát tâm bồ đề tội chướng ác nghiệp tiêu trừ thiền căn khai phát lòng tin tam bảo ngày càng sâu tâm từ bi với chúng sanh tăng trường Nam mô Mì Hương Trai Bồ Tát Nam mô Mì Hương Trai Bồ Tát Nam mô Mì Hương Trai Bồ Tát Ma Ta Dân cơ mê trà nước ngó lên hàng bạc nhật thiết nghiệp chưa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 đa ba ya đa ta ya đa ya đa di ya ta di do ba ti a di đa tấn đa ba ti a di đại ca lang đế a di đại ca lang đa ya di đi ya ya đa chi ca la lệ sa ba tiêu tai ca thượng thần chô năng bồ tát bản đa đà nam ma bát sa đề a đa ya ca năng nam đa địa tạng ghê ghê ghê ông ông nhập ba đa nhập ba đa đa nhập ba đa bán đa nhập ba đa để san sa để san sa sang chi để sang chi để sa vấn cha sa vấn cha biến để ca tướng kỳ về sa ba nam bồ tam bát đa bồ đà nam bát sa đề a đa sa sa nam nam sa đề ta ke ke ke ông phòng nhâm ba đa nhâm ba đa sa nhâm ba đa sa nhâm ba đa đề đa sa đề đa sa đề đề đa đề đề đa văn đa văn đa đề ca đề ye sa lành đêm an lành ngày đêm sáu thời thường an lành sống tất cả thời thầy an lành nhà nguyện chư tưởng sư thương nhiếp thọ nguyện ngôi tam bảo thường gia hộ nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ nam mô tiêu tai giang các trường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 cùng công đức phát sinh từ tâm thành kính nương tựa cúng dường tam bảo của các gia đình tín chủ Phật tử. Xin hồi hướng cho hết thảy các chúng chư thiên, chư thần cùng tất cả các chúng đã bạch thỉnh hôm nay đủ duyên về trong pháp đàn lương hoàng bảo sám được nương công đức này mà thọ thực no đủ xả bỏ làm mê xa rời chấp trước ác nghiệp tiêu trừ tăng trưởng phúc lành, giác ngộ Phật Pháp, quy y tam bảo phát tâm Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp, sinh ra nơi đâu cũng được gặp tam bảo, gặp chính Pháp, gặp bậc minh sư, thiện hữu tri thức, tu hành, cầu đạo, giải thoát. Lại nguyện cho các Phật tử và bà con nhân dân đã cúng dường tu tập hoặc hướng tâm tham dự, tùy hỷ với đàn lễ tùy theo phúc báu của mình mà được tiêu tai ách nạn, mạng vị bình an, gia đạo hưng long, các sự các tường, chư tai tiêu diệt. Chúng con lại nguyện cho hết thảy chư thiên chư thần, chư hộ pháp hôm nay bảo hộ đàn tràng, nương công đức này mà phúc lành tăng trưởng phát tâm Bồ Đề, luôn tinh tấn Bồ Đề, cầu đạo vô thượng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 Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chúng con kính bạch trên chư Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể đại chúng. Trong những ngày vừa qua, nương đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng, hàng Phật tử chúng con được thực hành sám hối tội lỗi của mình, cũng như của chúng sinh trong các cõi, được tham dự trai đàn trần tế cầu siêu, thực hành hạnh cúng dường qua lễ đặt bát cúng dường chư Tăng, từ đó hướng tới phát nguyện đền trả bốn ơn, cứu thoát ba cõi, cầu nguyện cho tam đổ thoát khỏi trầm luân, Chúng con xin thành kính tri ân ân đức trên Sư Phụ cùng chư Đại Đức Tăng Ni Chùa Ba Vàng đã vì lợi ích, hạnh phúc của chúng con và chúng sinh trong các cõi mà thiết lập Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Giám năm 2022. Chúng con kính chúc quý ngài Pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, mãi là bóng cây đại thụ để Phật tử chúng con được nương theo tu tập. Chúng con xin hứa sẽ tinh tấn tu học, nương tựa vào sư phụ cùng chư tăng mà thực hành các việc thiện lành hướng tới vô thượng Bồ đề. Giờ này, đàn lễ trần tế cầu siêu kết mãn, pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám 2022 đến đây đã hoàn mãn. Chúng con xin thành kính tri ân ân đức. Chư, tất, chư Đại Đức Tăng Ni đã quang lâm tác lễ cho hàng đệ tử chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi Tam Bảo và các chúng sinh trong các cõi tâm linh được nhiều lợi ích. Xin tùy hỷ và tán thán quý nhân dân, Phật tử đã tham gia đàn lễ,